sau đây à, mình à, xin giới thiệu mình là Tuân Ma Cao đã có rất nhiều năm kinh nghiệm có rất nhiều năm kinh nghiệm về về chơi đánh à, môn bài lá <coughs> mình xin tự giới thiệu mình là một thợ đánh bài với ừ, kỹ năng chia bài của mình ấy thì có thể là <coughs> đánh trôi qua à, các mặt bạc và các trận bạc đây ví dụ này anh em nhìn đây là con ba tép này ừ, đây ba tép này đây chúng ta chỉ việc một động tác đơn giản thôi à, anh em thấy thế nào ok chưa mình nhận nhận dạy tất cả nhận đào tạo tất cả anh em trở thành thợ thuyền ok cho anh em anh em nhìn thật kỹ nha đây là con Azo này đó. đó à rồi đây đó là một kỹ năng trong các động tác chia bài bịp đó là một cái động tác mà đánh đánh ờ, kỹ thuật chia bài tôi chỉ cần uh, chia như thế là anh em cũng đủ biết rằng là kỹ thuật đánh bài tôi đến đâu rồi <coughs> thưa anh em để học được cái kỹ thuật đánh bài đấy như thế ấy, chia bài như thế ấy, thì phải, anh em phải mất rất nhiều công sức và à, tu luyện còn nó là văn ôn võ luyện mà còn à, nếu mà để ăn sẵn ăn sổi và để giúp cho anh em chiến thắng luôn trong trận chơi à, đánh ba cây chẳng hạn thì chúng ta rất à, rất nhiều cái cái công cụ hỗ trợ và sau đây mình giới thiệu anh em biết về công cụ hỗ trợ đây là à, một chiếc ví đây đây một chiếc ví đổi bài giả sử chúng ta có lên bài mà gặp những cái trường hợp như thế này đi thì chúng ta cũng vẫn chiến thắng anh em nhé đây gặp à, vào lên bài anh ba cây nhá anh em, lên bài ba cây anh em gặp là ba năm sáu đấy một động tác rất đơn giản anh em bài chỉ để đây thôi khi chúng ta lên bài chúng ta chỉ cầm một cây trên này đó chỉ cần động tác như vậy thôi là chúng ta đã có 9 nước rồi ờ. anh em thấy có hay không đây tôi làm lại cho anh em xem nhé làm lại cho anh em xem à. đây là sử chúng ta lên bài như này anh em được 6 nước này đúng không Đấy. được 6 nước đúng không đây 5 9 2 hai cơ 5 5 bích và 9 tép Đấy là anh em nhìn này một động tác rất đơn giản giúp cho anh em chiến thắng trong trận chơi anh em thấy thế nào có được không ạ thế vậy con hai cơ đi mất rồi đúng không tại sao con hai cơ nó lại đi đâu và thử hỏi à, đây ví dụ à, một ván bài lại được như này anh em đánh bài anh em lại lên được như này anh em nhìn xem đây là con uh, à, 3 4 7 là bốn nước à. Đây. đã được hai và bốn là chín nước rồi đánh ba cây chỉ cần hai và bốn là ok đúng không đấy anh em à, tiếp tục ví dụ lên à, bài như này sáu bảy tám coi như vứt đúng không ạ một tịt đúng không à, bây giờ anh em à, đánh cho tôi là đây còn 8 đỏ nhé hai này đen đã được 10 nước anh em vậy công cụ hỗ trợ của nó là cái gì sau đây mình xin hướng dẫn cho anh em biết đây là công cụ hỗ trợ của cái ví đây là ví đổi bài đựng tiền bình thường anh em nhìn này đó rất chi hiệu quả mọi thông tin chi tiết mà về cái ví này thì anh em gọi số điện thoại này 0974 07 43 0974 43 49 Tuần cao đầu Hà Nội tấn Sài Gòn <clears throat> cả hai trung tâm uh, của chúng tôi đều hỗ trợ cho anh em về về cách uh, chơi bài vâng mọi thông tin chi tiết thì anh em cứ liên hệ số đấy và anh em mà muốn học được cách chia bài của chúng tôi ấy, cũng rất đơn giản thôi anh em chỉ cần uh, uh, liên hệ và đến cơ sở chúng tôi chúng tôi đánh cho anh em xem khi mà đánh cho anh em xem nếu anh em cảm thấy ok thì anh em học mà anh em nào muốn tìm hiểu về cái ví này như thế nào công dụng của ví làm sao thì vui lòng liên hệ vào số điện thoại đấy đây tôi tư vấn cho anh em cái ví này là rất hay hiệu quả và đặc biệt là giúp cho người chơi thì chiến thắng gần như là tuyệt đối 100% không phải là 99% nữa chiến thắng tuyệt đối 100% cách sử dụng thì rất đơn giản và anh em nào mà có tuổi rồi 35 40 45 50 đều đánh được hết trẻ cũng đánh được và già cũng đánh được rất dễ sử dụng chỉ cần sạc điện một lần thôi anh em có thể đánh được cả ngày hai ngày ba ngày khi đánh thì chúng ta có thể hao ra hao vào được và đánh tuyệt đối rất yên tâm cái ví này rất nhỏ gọn và có máy chống ồn <coughs> trên thị trường thì có rất nhiều dòng ví đổi bài khác nhau hay gọi ví ảo thuật nhưng bên trung tâm chúng tôi thì thời hạn bảo hành ví là rất lâu một năm bảo hành ví một năm một đổi một cho lỗi người sử dụng vâng xin chân thành cảm ơn anh em đã à, quan tâm đến video clip của chúng tôi